Chào các bạn, hôm nay à, bên Hoàng Việt Casilo sẽ giới thiệu đến cho các bạn đến một cái sản phẩm bát tàng hình không dây bát không có tang tích gì hết anh em chơi thoải mái luôn ngày xưa anh em có yêu cầu tôi như nào thì đến bây giờ là tôi đã đạt yêu cầu cho anh em bát ngày xưa thì là bát soi đèn thì trong suốt hết anh em nhé còn bát hiện nay thì là bát chống mù bát chống mù màu chống bụi bẩn Đấy. chống phấn rôm chống lửa, chống nước hơn nữa là anh em có thể là cho thầy thợ người ta kiểm tra tang chính cũng không có gì cho người ta kiểm tra hết anh em nhìn này bát trong vắt hết này bát rất là đẹp không có một vết gợn gì hết này Đây. bát này mình soi bát vùng quanh hết bát cho anh em xem này không thể có tang tích gì này Đấy. anh em nghe nói đến cái hàng bát tàng hình bát không tang thì ở đây đây là bát tàng hình bát không tang mình làm tất cả các loại mẫu mã bát đấy, anh em chơi mẫu nào mình làm mẫu đấy cho anh em ba này công nghệ hiện đại thì bây giờ thì hàng bát này nó không có dây dựa gì hết anh em nhé những anh em nào chưa biết đến hàng hàng bát hàng sản phẩm này thì liên hệ đến số 0975 898 99 đây là cái hàng bát phổ thông này hàng bát ở đám cưới ai cũng có mình soi này cho anh em nhìn rõ nét hơn bát rất là đẹp luôn này đấy anh em thầy thợ kiểm tra khó phát hiện được ngoài ra mình nhận làm hết các loại bát nhựa đấy, nhựa fit ở bên Đài Loan hay là bên các nước là mình làm được hết cho anh em nhựa fit thì là làm cân trọng lượng thì nó y chang những cái hàng bát mua ngoài chợ anh em nhé anh em nhìn này đây là một chiếc bát mình đã làm rồi này trông rất hẹp rất là hoàn hảo luôn Đấy, anh em để ý nhìn không có nhìn tang tích gì hết tang nó bằng hạt gạo thôi anh em nhé anh em chơi thoải mái tang bằng hạt gạo thì là trong khi đó thì là mình làm ra hay là người thầy thợ đập điếc gì đập ra thì cũng không thể thấy được anh em ạ đấy cự anh em lưu ý là cái tần bắt sóng bắt xa từ cái à, màn này cho đến cái à, bát thì là được khoảng tầm 30 mét quay đầu đấy tôi kiểm tra lại cái bát một lần nữa cho anh em này đấy bát hoàn toàn không có gì trong nhá anh em chơi hàng bát này thì là anh em không cần phải dùng đĩa và vị đấy quân vị và đĩa thì là hoàn toàn xanh chín chỉ lồng mỗi cái độc cái bát không này vào thôi công nghệ rất là hoàn hảo luôn 2018 ra bao nhiêu đồ anh em nhìn này rất là nét luôn này anh em như này ừ. rất là nét luôn nhá pin của nó thì cực trâu luôn anh em chơi 3 đến 4 tiếng thoải mái mình sẽ test qua vài tiếng cho anh em đấy ba ba đen này anh em nhìn nét không ba đen này 100 trăm ba đen này đấy, rất là nét luôn đánh cái hàng này thì kể cả người có kinh nghiệm hai ba mươi năm cũng không thể bằng cái đồ công nghệ mới này được anh em ạ đấy cái hàng này không cần phải có tay nghề ai cầm cái cũng được đấy tiếng này tiếng ba đen tiếp này đấy, em nhìn rõ ở ngoài mình nhìn rất là nét luôn đấy ba đen trăm trăm đấy, không thể sai được đấy. mình sẽ test qua vài tiếng cho anh em đấy. anh em cho ai cầm cái cũng được đấy. rất là nét luôn tứ đen này anh em nhìn nét không à, cho anh em xem lần nữa này tứ đen này Đấy, rất là len luôn tứ len này đánh cái hàng này thì khỏi phải chê luôn kể cả thầy thợ đến kiểm tra bát nhá kể cả người khó tính đến mấy thì cũng hài lòng về cái hàng này Đấy, anh em để ý cho tôi rồi tiếng này là tiếng uh, sấp đôi anh em nhìn này nét không sấp đôi này sấp đôi chồng vị nhìn thấy hết này đấy sấp đôi này. nhìn thấy hết nha anh em nhé nhà mình có tất cả các loại mẫu mã bát hải dương ở các vùng miền Bắc Trung Nam anh em ở vùng miền nào thì là alo đến số điện thoại của tôi 0975 898 999 để mình tư vấn và đặt các hàng mẫu bát cho anh em anh em nhìn này bát rất là nét luôn này đấy nhìn nét không này sấp đôi này nhìn rất là nét luôn này đấy anh em có thể là cài điện thoại iPhone hay Samsung máy nghe gọi bình thường mình làm được hết nhưng mà đây là theo yêu cầu anh em nhé mình làm được hết máy đang nghe gọi bình thường này anh em chỉ cần bấm là lên hình ở bên trong bát rồi anh em lại bấm tắt đi Đấy, đây là đặt theo yêu cầu ai làm thì là alo <coughs> còn những cái công nghệ đấy thì mình sẽ không ngoái qua ở video này là giữ kín cho anh em ngoài ra anh em muốn làm vào những cái mẫu mã những chiếc điện thoại nhìn rất là bình thường luôn nhưng mà nó có cái chức năng lại không bình thường tí nào đấy nhìn nhỏ gọn nhưng loại có võ rất là hoàn hảo luôn cái hàng bát công nghệ 2018 này thì anh em chơi đến đâu thì là thắng đến đấy anh em muốn ờ, khuếch tầm xa tầm khoảng vài trăm mét cũng đều được này anh em lưu ý nhé nhà mình ờ, có ba cơ sở cơ sở thứ nhất là ở ngoài ờ, Hà Nội cơ sở thứ hai ở bến xe miền Đông cơ sở thứ ba là ở trong Đà Nẵng anh em gần đâu thì anh em qua đó thì là kiểm tra hàng rồi anh em lấy luôn đấy mình sẽ test qua vài tiếng cho anh em để biết cái độ chuẩn xác của cái uh, bát này lên tới là 100 trăm người khó tính nhất thì cũng cũng phải hài lòng với cái hàng này Đấy. bát rất là đẹp luôn mình soi từ đít lên này bát chống nước này điểm mạnh của nó chống nước này chống nửa này chống phấn rôm này và chống cả bút khi anh em cầm cái bút dạ thì nhiều sới người ta sẽ viết xung quanh bác này này để biệt cái camera ngày xưa thôi nhưng bây giờ công nghệ nó hoàn toàn mới thì là không thể qua được bắt nó anh em ạ vẫn xem được bình thường này mình cho anh em xem này ba trắng này đấy ba trắng mở ra để trăm nghe không bằng một thấy thì đây nó là ba trắng này đấy anh em nào có nhu cầu thì alo đến số nhà mình làm tất cả các loại mẫu mã bát nha anh em nhé đấy bát Đài Loan này bát bên uh, Mỹ này đấy bát bên Mỹ mình vừa làm xong bát rất là đẹp luôn này em nhìn này đấy bát rất là đẹp luôn đấy anh em có nhu cầu thì alo đến số điện thoại của mình 0975 898 99 bên mình uh, nhận hack các loại game trên điện thoại anh em nhá từ sóc đĩa này sóc đĩa dân gian này tài xỉu dân gian này bầu cua dân gian này và mình uh, chuyên nhận làm các loại bát không tang này bát tàng hình bát wifi đầy đủ cho anh em đấy anh em nào có nhu cầu thì alo đến số của mình mình sẽ uh, đặt hàng cho anh em đấy xin chào anh em